Hello, xin lỗi cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video ăn uống Đấy, hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video về ẩm thực nhé các bạn Đấy, thì mấy lần trước á Mình à, có làm một vài món về xúc xích chiên, xúc xích nướng các bạn ơi Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video tiếp tục về à, món xúc xích nữa Đấy, không phải là những cái, cái à, cục xúc xích mà bự bự bự bự giống bữa trước mà mình chiên hay là mình nướng đâu Hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video đó là mình làm một cái món ăn Xuất phát từ những bịch xúc xích heo này Thầy xúc xích xì tin nha các bạn gọi là xúc xích tin đấy đây là xúc xích heo các bạn ơi đấy thì hôm nay mình sẽ thực hiện cái video này với những bịch xúc xích nằm trên tay mình mình sẽ làm một cái món ăn và nó là nó cực kỳ cay mà nó cực kỳ hấp dẫn luôn mình sẽ làm xúc xích lắc các bạn ơi thì trước giờ các bạn cũng biết là có sỏi lắc cốc lắc hay là cái gì lắc lắc đó các bạn rất là nhiều món lắc luôn thì hôm nay mình sẽ thử mình làm xúc xích lắc siêu cay và ăn xem là nó sẽ như thế nào nha các bạn thì tất cả mọi thứ thì mình đã chuẩn bị đâu vào đó trơn rồi thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem để mà làm được cái xúc xích lắc siêu cay này thì mình đã chuẩn bị những cái thứ gì và cần những cái gì để mà làm được cái món xúc xích lắc siêu cay này nha các bạn ok đây đây nè các bạn ơi đấy thì tôi đã chuẩn bị à, đây là những cái à, xiên để họ tôi xỏ tôi ăn thôi chứ không có gì hết trơn á thì đây là mình đã có hai bịch xúc xích xúc xích heo các bạn ơi đấy mình vừa mới đi mua về luôn nè đấy hai bịch xúc xích heo thì một bịch như thế này là 5 cây nó chỉ có những ở chỗ mình nó chỉ có bán những cái cây mà loại bé bé như thế này thôi các bạn ơi không có cái loại cây mà dài dài không xíu các bạn đấy đây thì bên này đây đây là một cái nắp cái nắp này mình sẽ dùng để mà mình lắc lắc cái ờ, uh, xúc xích này nè các bạn đấy đây mình sẽ dở cho các bạn coi đây là những cái nguyên liệu chính cho cái clip ngày hôm nay của mình đấy phải nói là tất cả mọi thứ ở đây toàn là ớt thôi các bạn ơi không còn gì khác hết chỉ là ớt ớt ớt thôi đây đây là một bịch ớt bột phải nói là cái bịch này ớt này các bạn phải nói là nó, nó cay lắm các bạn ơi đấy nó cay không thua kém gì ớt tươi đó các bạn đấy thì đây là mình chuẩn bị thêm một bịch ớt tươi bạn thấy không đây rất là nhiều ớt tươi luôn một bịch luôn rất là nhiều luôn các bạn và ở đây á, thì mình có một chai tương ớt Jinsu các bạn à, hay ngầu chưa đấy thì mình sẽ lắc toàn bộ cái xúc xích này với một đống ớt mà mình đã chuẩn bị đây cho bạn xem nó là rất là nhiều ớt là kinh ăn cái này xong chắc mặt mình nổi mụn từ lưa luôn mà ơi phải nói là ăn những cái món ớt như thế này thì nó sẽ rất là nóng Đấy, nhưng mà không sao miễn là mình làm một cái clip ra cho các bạn xem mà các bạn thích là ok và mọi chuyện còn lại cứ để mình lo bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm nha các bạn bây giờ mình sẽ cắt những cái cục xúc xích này ra nha các bạn đấy mình sẽ xé ra và mình sẽ cắt thành những cục nhỏ cho bạn xem nha À, sau một hồi mình cắt á, thì nó sẽ như thế này các bạn đó sẽ những cái cục như thế này các bạn đấy thì bây giờ mình sẽ ướp ớt vô nha các bạn mình ướp ớt vào và mình sẽ lắc các bạn ơi đây đây là tương ớt các bạn đấy tương ớt nha giờ mình sẽ cho ớt bọt vô đấy các bạn nhìn nào ui kinh chưa đấy xong rồi bây giờ mình sẽ cắt thêm một vài trái ớt tươi vô nữa các bạn đây thì à, mình đã cho ớt tươi nè các bạn đấy ớt trái nè ớt bột này và tương ớt nữa nè các bạn phải nói là cái thao này nó cay luôn các bạn phải nói là nó đổ quét rồi các bạn ơi nè các bạn nhìn thấy không đấy bây giờ mình sẽ lắc lên và mình sẽ thưởng thức cái món này cho bạn xem mình uh, nhìn mình cũng uh, hơi ớn ớn các bạn ơi nhưng mà không sao còn bây giờ sao là phải lo sợ Wow Các bạn nhìn này Trời Các bạn ớt này Trời ơi Mình thấy nó uh, Ghê ghê vậy đó Mà không sao Sẽ đổ vào cái nắp này các bạn ơi Rồi Sẽ đổ vào nắp cho bạn xem Trời ơi trời Các bạn nhìn nè ớt này Trời ơi Đấy đây mình sẽ ăn trong cái nắp này nha các bạn các bạn ơi thì bây giờ mình sẽ cho thêm ớt vô các bạn ơi đấy tại vì nó, mình thấy nó chưa có cay lắm các bạn ơi cay thầu mày cay đây các bạn ơi đấy mình cho hết hết luôn cái bịch ớt này các bạn như nè bây giờ mình sẽ lắc lại một lần nữa nha các bạn trời các bạn nhìn nè ớt này Ờ, thì à, sau một hồi lắc á mình cho thêm mớt vô á thì bây giờ nó như vậy nè bạn nó là nhìn nó cực kỳ hấp dẫn luôn mà mình không biết là nó sẽ cay tới mức độ nào nữa nhưng mà không sao vì clip này mình sẽ xin mình ăn cho các bạn xem rồi tụi tôi sẽ ăn nha các bạn đây tôi sẽ ăn cục này cho các bạn xem nó là ớt không nào các bạn ừ. à. wow cay lắm các bạn ơi mấy cái cục này là ăn ớt bỏ nhiều ớt mà nó đắng luôn các bạn đây đây đây là cái dĩa nè các bạn đấy thấy không rồi bây giờ tôi sẽ cho tôi sẽ ăn cho các bạn xem nha đấy tôi sẽ chọn cái cục nhiều ớt nhất đây quét quét thêm miếng nữa đây các bạn nha nè đấy các bạn thấy không à. ngon ngon má ơi ăn con cục hai cục mà nó đổ mồ hôi đã bạn nó cay vãi trưởng luôn á mà không sao sẽ gán mình ăn cho bạn xem đây đây các bạn ừ. ngon thì nó có ngon thiệt á nhưng mà nó cay lắm đây nào bạn đây mình sẽ ăn cái này cho bạn xem nào ớt này bạn thấy không đấy à. nước nước nước nước ơi à, rất là cay luôn các bạn wow. cái miếng nào mà nhiều ớt quá các bạn nó sẽ rất là đắng ớt mà mình để riết mà nó nhiều quá nó đắng luôn các bạn chào quá nhưng mà rất là ngon cái vị của xúc xích tương ớt với ớt các bạn nó là nó rất là ngon mình không biết diễn tả cái à, vị nó làm sao nhưng mà phải nói là nó rất là ngon mặc dù nó rất là cay và nhìn hai bên mồ hôi mình dạy nè ừ. Ừ. nó là rất là nhiều ớt luôn các bạn lúc đầu thì nó không có cay giống như vậy đâu bạn lúc đầu thì nó the the thôi mà khúc sau mình lắc thêm uh, một bịch ớt nào các bạn là nó tự nhiên nó cay vãi chuẩn luôn Vâng ơi, thì bây giờ mình sẽ gán mình ăn hết cái mâm xúc xích mà lắc siêu cay này cho bạn xem luôn Quá dữ Nó là quá cay Wow Cái cay nhưng mà nó ngon lắm các bạn ai mà ăn cay giỏi á thì làm thử cái món này à, ăn giống tôi thôi xem chịu được bao nhiêu lâu nha chứ nãy giờ tôi gồng lắm rồi đó sắp bung sắp bung rồi các bạn wow ngon quá ca mà hai bên má tôi nó tê luôn các bạn cay phải chuông đúng rồi bạn ơi trong nhà tôi có hai cháu tôi giờ tôi sẽ đem vô cho nó ăn thử xem nó có cay không nha mày đi Đấy. bây giờ tôi sẽ đem cái cục này à, vô để cho hàng cháu tôi ăn tại vì hai cháu tôi hôm nay là thứ bảy chủ nhật nó qua chơi các bạn rồi nó đây nào các bạn rồi thử cục ơi nó cao quá chưa cùng nào nhiều ớt cây gì đâu có gì đâu cây học ớt không không cây không cây đâu thế thế à thiệt thiệt thiệt ngu mèo con vậy mà kim thêm á à, không gì nè thôi là ăn miếng đây à nè thôi mẹ các bạn ơi chắc mình phải kết thúc clip à, ăn chú xích siêu cây đây thôi các bạn ơi đấy thì à, nó là rất là cay bạn ơi đấy thì à, bây giờ hôm nay trời không có mưa và bây giờ còn rất là sớm bây giờ chỉ mới là 2 giờ chiều thôi các bạn đấy thì mình sẽ tranh thủ hôm nay trời không có mưa mình sẽ tranh thủ làm thêm một clip khác cho các bạn xem nữa đấy mình sẽ dừng clip này ở đây đấy thì mới nói là nãy giờ cay lắm rồi các bạn ơi đấy ok thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị một số thứ để mà mình làm clip tiếp theo cho bạn xem nha thì hôm nay à, phải tranh thủ các bạn ơi chứ không là chiều nó mưa nữa là không quay clip được cho bạn xem nữa